cánh đồng quất ở xứ sở Thanh Hà tại thôn trắng trắng Liệt, huyện à, Thanh Hà, tỉnh Thanh, à, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Và trên cánh đồng à, với hàng vài chục ha quất ổi bưởi hàng trăm ha các bạn ạ. Hàng nghìn ngàn ha. À, một miền quê chủ phú và nơi đây là một nơi mà có thể cung cấp nhiều những trái cây, rau màu Ờ, tốt cho không chỉ tỉnh Hải Dương mà cho uh, miền Bắc nước ta và tại uh, cũng tại xứ sở này thì trên uh, diện tích của nhà ông Bùi Văn Ba ở địa chỉ trên đã ứng dụng cái phân Sinic Tân Phát Bắc Giang để dùng uh, cho uh, vườn quất của mình uh, được say hoa đậu quả và sau đây thì chúng ta tiếp tục vào vườn để cùng nhau uh, xem là cái vườn quất của ông Ba tại thời điểm mà thu gần hết quả rồi nhưng mà cây sinh trưởng vẫn phát triển rất tốt và những lứa quất ra sau thì à, quả rất là sai chi chít mã đẹp và hạn chế sâu bệnh như nào thì mời các bạn theo chân tôi nhé sai li li mà đến thăm cái vườn quất của ông Bùi Văn Ba à, khi mà thăm cái vườn quất dùng silic à, dùng cái phân bón silic Tân Bắc à, Bắc Giang thì ông nhận xét à, cái vườn quất này như nào? Ừ, khi mà công ty mà về coi là, là mở hội thảo ở địa phương thì uh, thì chúng tôi quay là khuyến cáo bà con nhân dân là nên sử dụng cái phân bón uh, Sinic Tân Phát Bắc Giang này đấy thì uh, ông ờ, chủ vườn này là ông uh, Bùi Văn Ba xóm 14 thôn Trăng Liệt xã Thanh Trơn. thì uh, ông mới sử dụng quay là uh, phân bón 9 Tân Phát Bắc Giang này là cái dạng gói tức là pha pha phun đấy vâng. thì ông mới phun được qua hai lần vâng. qua hai lần thế mà vườn quất của ông là đến bây giờ là đã thu hoạch đã sắp xong rồi vâng. đây là đây là chỉ còn uh, quay nhiều lần chưa cuối lần này là lần cuối Vâng. Đấy. Trong đó các vườn quất khác là là, là bây giờ mới đang vào thu. Thế mà vườn của ông ông, ông ba này là ờ, đã bây giờ là đã thu xong. Cơ bản thu xong. là xong. Cơ bản là xong rồi. Thu trước như này là thu trước phải cỡ một tháng rồi. Vâng đúng rồi. Vâng, đấy. Vâng. Trước một tháng. Trước khi mà sử dụng phân bón Sinic Tân Phát Bắc Giang này là là, là cây nó khỏe, lá ờ, nó xanh nó dày, quả phát triển ờ, sai và đều và, và ừ, cho thu hoạch trước. Cho thu trước. 10, 8 đến năm ngày. Vâng. Đấy. Ừ. Đấy thì uh, uh, qua đây là cái phân bón Sinic Tân Phát Bắc Giang này là rất là tốt. Vâng. Ông nhận xét về cái quả này như nào? Quả uh, quất này là nó to và đều đều. Nó đều cái vỏ nó vỏ, vỏ ngoài nó xanh nó mỏng. Vâng. Vỏ vỏ quả quất là nó xanh mà nó nó mỏng. Vâng. Và nó không có cái cái cái cái cái cái cái cái cái, cái, cái trần sùi đấy nó chất nhạy bị chàm đấy chạm đấy đây tức là quả nó bóng bóng nó to đồng đều đều nó bóng Và đây là những cái quất này, quất là đây là cái đằng này là, là, vét à? Vâng, vét đúng rồi. Vâng. vét Vâng. Chứ còn thì còn... đây em ừ. À, thu cách đây đã vâng. cỡ khoảng được một tháng ừ. rồi, xong bắt đầu cái giống quất này đấy, thì nó thường vâng. thường nó lấy tầm khoảng ba bốn lượt thì nó mới vét được. Đấy. Vâng. Đây là cái chỗ vâng. cái loạt này là cái nọt vét cuối cùng đấy. Vét. Vâng. Cái quả của nó chung rất là to. Ui thơm lắm. Thế cho nên thơm các bạn ạ. Thơm lắm. Tí nữa chúng tôi sẽ bổ theo như này. em là dùng cái phân bón Sinic vâng. rất là tốt mà là rất là hiệu quả. Vâng. Ừ. Cánh đồng quất à, bạt ngàn À, vâng thưa ông Bùi Văn Ba, à, khi mà dùng cái phân silic tân tháp à, Bắc Giang này à, cho cái vườn quất này thì ông nhận xét là nó như nào? Là dạ vâng, xin cảm ơn chị. Em thì đã qua được một lần các anh các chị ở trên công ty phân bón Bắc Giang của cái phân bón silic đấy ạ. À. Thì là em thấy là em sử dụng cái này là em phun hai lần trên cây này rồi thì cứ thấy cái hiệu quả nó rất là tốt này trước hết là cái mẫu mã này thì khỏi phải chê rồi vâng. hai nữa là nó thu sớm này thu sớm ừ. mà là cái quả nó to hơn rất là nhiều so với những lúc bình thường vâng. thế bây giờ thì em cũng à, đã sử dụng cái này hai lần rồi thế tiếp tục à, bây giờ những cái chỗ này là cái cây vườn của em đây là cái vườn đã thu coi như cái loạt này là loạt vét rồi loạt vét vâng ạ vâng thế xong còn cái cái loạt trước thì em nó thu hết rồi đấy giờ còn cái loạt vét này nó đây hiện tại bây giờ nó vẫn còn những cái quả nó rất là to và bóng như thế đấy vâng. nó rất là vâng. tốt thế thì vâng. đấy. cũng à, nên khuyến cáo với tất cả là bà con sử dụng cái phân bón Sinic này thì cũng tôi sử dụng thấy rất là có hiệu quả vâng. thì mong bà con có lưu ý cái bởi vì là tôi là một người nông dân vâng. thì thấy có những cái gì mà nó tốt thì tôi sẽ nói để bà con cần nên sử dụng vâng. đây là tôi là người thật việc thật và vâng. cây đây là của nhà tôi vâng. vườn của nhà tôi Thế, vâng. À, à... vâng thông là ờ, ông có thể nói là ông đã dùng cái túi này ông pha với tỷ lệ nước như nào và phun cách nhau mấy ngày Dạ cái à, túi này là 300 g. Vâng. Tôi sẽ đã pha thành 60 lít nước. Vâng. Sau có phun bao nhiêu cây ạ? Tôi phun ờ, cái này thì tôi phun vào hòa vào bình thì tôi phun thì cứ phun cho nó đẫm là là được. Vâng. Thứ hai Mấy mấy chục cây? Ờ, tôi khoảng độ 10 à, cây hoặc đến đến 12 cây. 10 cây thì hơi đặc. Vâng, đấy thế cho nên là Ừ, nếu mà đấy là tôi đầu tiên thì tôi cũng phun như thế nhưng mà đến đợt sau là tôi được khoảng 30 cây à, vâng. thế phun thì nó cảm tưởng đấy nó cứ ướt ná hết ná được lại được vâng. thế xong bắt đầu là có những cái cây mà nó bị xấu đấy vâng. xấu thì tôi hòa ra tôi tưới vâng. hòa ra thì cũng, cũng vẫn có những cái tỷ lệ là một cái gói này tôi pha ra 60 lít nước vâng. xong bắt đầu tôi tưới ở gốc thì vâng. tôi thấy nó nảy chồi nên nó rất lại rất là đẹp vâng ờ. Và hiện nay thì uh, bà con ở xung quanh đây thì ừ, đã được thu quất chưa ạ? Dạ hiện tại bây giờ thì cũng có một số nhà được thu thôi nhưng mà cũng ít còn những cái đa số là chưa được thu ạ. Chưa thu. Vâng. Vậy thì ông đánh giá là khi mà dùng phân xinix thì quả nó có nhanh lớn không và nó có đồng đều không ạ? Vâng, nếu mà nói về cái chất lượng của cái phân bón xinix này thì rất là tốt rồi. Ngay lúc đầu tôi đã nói rồi. Vâng. Thì nó rất là tốt. Hai nữa là mẫu mã thì đẹp này, quả thì nó đều này vâng còn đây thực tế đây là những cái quả mà nó cứ những cái quả nó cuối đấy vâng đây mà đây là những cái quả vét của tôi đấy thì ừ. nó vâng. vẫn còn được như thế đây quả vét đây các Đã, bạn này và tiếp tục đấy. nó lại còn có những cái tôi tưới và phun ấy, thì nó lại còn được những cái loại à, đây. quả nó bé bé này nữa đây có loại đấy. bé này đúng không đây đúng rồi đấy thì tôi cảm tưởng thế là cái chất lượng của cái phân bón Silic Bắc Giang nó rất là tốt trong cái này các bạn đấy tức là bên cạnh cạnh những cái quả vét này thì nó lại ra tiếp những cái quả quả nhỏ này các bạn nhé đây Vâng, đúng rồi đấy Đấy nhỏ li ti quả này là bằng hạt mây đây. Đấy nhỏ li ti đấy, rất là đẹp. Đấy. Và um, ông đánh giá về cái nước nước cái tỷ lệ nước ở trên cái quả độ mọng nước ấy. độ mọng nước như nào và ờ, cái quất này nó có thơm không? Vâng, vâng. người ta có thể đi lùi lại một chút. Vâng. Lùi lại đi. Vâng. Thực ra nói cái cây này ấy, thì sau khi tôi đã sử dụng rồi thì tôi cảm tưởng thấy cái quả nó to hơn và rất là mọng nước à, ừ. xong khi đó là có những cái, cái, cái, cái tôi thấy là à, ừ. mẫu mã thì nó đẹp xong bắt đầu đi ừ. đi bán thì bà con ai cũng rất là bỏ thế để sử dụng cái thuốc phân bón gì thế thì tôi cũng phổ biến cho bà con ở đây tôi thực tế tôi dùng cái phân bón Sinic của Tân Phát Bắc Giang này ạ. Vâng. Đây vâng. Vét mà vẫn sai chi chít đây các bạn này. Trùng sai, sai chi chít luôn Đấy. Tức là mỗi lần mình phun vào thì nó quả nó lớn nhanh ạ Vâng, quả tôi phun lần này hai lần rồi nên quả tôi cảm tưởng thấy nó lớn nhanh rất hơn so với những cái lúc mà bình thường không không sử, dùng chưa sử dụng cái phân bón Phoenix này. Chả vì thế nên mình mới được thu trước. Dạ vâng đúng <laughs> rồi, bởi vì thực ra nói chuyện bây giờ là à, cái cơ chế thị trường này thì nó phải là có ít bán mới đắt. À. Chứ còn nếu như mà theo thường thường nhưng mà cứ được giá này thì lại mất mùa đúng ờ, đúng, đúng vụ thì thường ra ra là là ờ, giá thì nó lại đại trà thành ra vâng, giá thấp đúng, đúng không đúng. bây giờ thì mình bán đang đang được còn được giá nhỉ vâng em hiện tại bây giờ nó lúc cao điểm như năm nay đấy yeah. Dạ. bây giờ là 16 tháng 3 à, rồi à. nhưng mà cái chầu trước thì bán cao điểm nhất thì được 23.000 một cân à. thế chầu này thì rất đẹp thì được có 18.000 một cân thôi hiện tại à. bây giờ nó đã bị xuống giá Ờ, vì bây giờ mọi người cũng đang bắt đầu thu được nhiều rồi đó. Vâng đúng rồi, bây giờ này gần bắt đầu là vào đại trà rồi đấy. À. Cái cái chỗ quất này là của anh là ở đây ấy, à, là anh ờ, mới thu đây cái chỗ này thu vét đây hả? Vâng đúng rồi, cái quất này là đang vừa mới thu vét xong đấy. Mình ra đây mình ngồi, ngồi còn còn đang thu vét đây. Nó còn ít đây, đây, đây mà quả đồng đều đây, có vâng. quả còn to bằng gần bằng quả chanh các bạn này. Đúng rồi đấy ạ. À. Vâng. Đấy, đấy. Cái quất này là cái quất để dùng để ăn phở, ăn bún và trong miền Nam thì gọi là uh, tắc, tắc, tắc ừ. cái ừ. tắc còn ngoài Bắc mình thì là gọi là quất ừ. thì sau đây thì uh, chúng tôi bổ thử cho bà con uh, một quả để xem là cái uh, cái nước của nó có vàng không và và nó có thơm không nhé cái xem nhận xét xem cái vỏ nào nhé quả này thì gần bằng quả chanh luôn đây đây nó mọng lắm đây đây mà là còn ít hạt em ít hạt. cảm tưởng đấy nó so ít, nó hạt ít hạt đúng không đúng rồi nó ít hạt và nó rất là mọng nước và, và nó nó ông so sánh với cái quất mà dùng phân thường thì cái này nó thế nào cái ruột nó thế nào vâng ruột rất là đỏ mà nó nhiều nước nhiều nước và trông là, là rất là ngon đấy vâng nó thơm nó lắm nước, ạ vâng, cắt là thơm phức luôn các đấy. bạn ạ này đây. chưa chị vâng, thử vắt thử mà thử vắt vắt chúng ta. xem cái hương vị đây đây nhá đây chúng người, tôi... người hương vị trước đi ui thơm lắm vâng. thơm tuyệt vời đấy và chúng ta bạn thử nhá đây này này ừ. đấy, chảy ròng ròng này nước nhiều hơn chanh luôn các bạn ạ à. à, nước vàng sánh luôn mà hai nữa này còn có cái tác dụng là rửa tay rất là sạch Vâng <laughs> Đây các bạn này Hạt thì ít Vỏ ờ. thì mỏng Vỏ rất mỏng mà nó giòn cái vỏ nhá Đấy Vàng như nghệ luôn Tôi có thể cắt thêm một quả nữa để cho các bạn xem Đây nhá Đây mình giờ mình chọn một quả xanh Đây Tôi chọn một quả xanh các bạn này Để tôi cắt này Để xem ruột nó thế nào nhá Đây Nó cũng vẫn, vẫn vàng như vậy các bạn này Vỏ thì mỏng hạt ít mà ruột vàng mà rất là thơm thơm phức luôn các bạn ạ thơm lắm mà mình khi mình đưa con dao mà mình cắt thì cảm thấy nó giòn này cắt cái cái cái vỏ này nó rất giòn này vâng, vâng. vỏ nó mỏng này đấy và tôi tiếp tục cứ vắt nước này nào, chú có thể vắt nước đây đây đây các bạn này đấy đấy thấy chưa rất tuyệt vời chưa rất nhiều nước đấy cái quất này mà bán chỗ bún phở thì rất là ngon đấy và đây các bạn có thể thấy là cái tỷ lệ quả đồng đều này quả rất đồng đều đấy gần như là 10 quả như nhau 10 gần như là cái lúc mà đang trả chính vụ vâng, là, là đang thu đấy vâng chứ bây giờ cái quất này là cái quất vét quất vét mà còn ừ. đẹp thế này vâng. quất vét còn đẹp này thì quất um, quất chính vụ thì đẹp tuyệt vời luôn các bạn này đấy đẹp không quả nó bóng quả mỏng đấy rất là đẹp cái này mà bạn à, vâng thưa bà con là Ờ, để giúp cho bà con có quất thu thường xuyên thu liên tục không bị ờ, đứt quãng hoặc là hay hay còn gọi là không bị gián đoạn và để giúp cho bà con là thu quất ờ, thu quất được hiệu quả cao nhất trong những cái thời điểm tháng 4 tháng 4 tháng 5 thì bà con ngoài việc cái bổ sung cái túi Sinic 300g này à, pha với tỷ lệ là 60 lít nước và phun cho à, với những cây quất mà từ 5 đến 6 năm tuổi thì phun cho khoảng từ 2 đến 30 cây như thế này ra thì còn một cách nữa mà bà con có thể bổ sung định kỳ vào những cái thời điểm uh, chăm bón cho cây quất là chúng ta dùng cái túi 5 cân chúng ta dùng cái túi, 5 túi 5 cân đây ạ à? vâng. để bón gốc và sau đây thì chúng ta có thể dùng cái túi 5 cân này để bón gốc thì với cái túi 5 cân này thì bà con có thể bổ sung vào những kỳ chăm sóc là mỗi một gốc là ta cho từ hai lạng cho đến hai lạng rưỡi tức là từ 200 đến 250 gram à, cho một cái cây quất là từ à, 5 đến 6 năm tuổi còn ngoài à, ờ, 6 năm tuổi ra mà đến 15 chẳng hạn thì bà con có thể cho khoảng 3 đến 4 lạng hay còn gọi là 3 đến 400 gram trên một gốc và sau đây chúng tôi hướng dẫn bà con về cách bón phân silic à, cho quất Vâng, đây vâng. tôi là chủ vườn Bùi Văn Ba. Vâng. À, quê quán à, xóm 14 Thanh Sơn Thanh Hải Dương ạ. Ừ. Vâng. Tôi sẽ hướng dẫn à, bà con cách bón cái phân bón sinh đích này trong cái túi 5 cân mà à, à công ty công ty sinh đích Tân Phát đấy. Tân Phát đã đang giới thiệu đây ạ. Vâng. Ừ. Thưa các bạn. Đây. Với những cây quất mà đã được phủ gốc đã được phủ gốc như này thì chúng ta đến những kỳ bón thì chúng ta có thể là uh, bới gốc ra chúng ta rắc phân sau đó chúng ta lấp lại lấp đất lấp lại và chúng ta giữ xịt nước giữ ẩm chúng ta xịt nước giữ ẩm cho cây đấy thì với một cái túi 5 cân này thì bà con có thể là bón cho khoảng từ 10 không từ 20 đến 25 từ 20 cho đến 25 25 cây, cây. Đấy. Và cây càng cao tuổi thì chúng ta sẽ bón tăng cái liều lượng lên. À. Chắc là ờ, cho hai lắm là đủ hai lạng đấy hả? Vâng, đúng rồi. Ừ, vâng, là... ta sẽ rắc đều vào gốc và à, sẽ ủ lại và tưới tưới tưới nước tưới nước dưỡng. à. đấy cái lượng càn tưởng nó rất là ít đấy ừ. chứ không phải là nhiều đâu như chúng tôi ước lượng này là cứ có khoảng độ hai lắm nhỏ nhỏ là được vâng ờ. vâng thế xong bắt đầu và sau khi mà dắt vâng. xong, xong rồi ta lại ta lại tủ lại vâng. ờ, đậy lại xong bắt đầu là ta sẽ dùng nước. cái máy bơm ờ, tưới nước là ta tưới à. thì, thì nó sẽ không bị phân. bay hơi nước à, mà không bị bay hơi đi và giữ được cái cái, cái, cái phân bón ở trong gốc của à, để cây nó ăn dần à. vâng đúng rồi lưu ý là khi bà con mà ờ, vào những kỳ chăm sóc thì ờ, chúng ta phải bổ sung thêm cả NPK loại NPK nào cũng được và bà con ờ, đó thế xong bắt đầu là sẽ dùng máy bơm tưới vâng tiếp tục cho bón gốc vâng cho thêm gốc nữa đây ạ đây là chúng tôi chỉ là làm demo cho bà con biết thôi ạ còn sau này chủ vườn sẽ sẽ làm trên vườn nhà mình chúng tôi hướng dẫn bà con làm demo trên À, vài cây khoảng hai ba cây thế sau đó thì chủ vườn tự làm và vào mỗi kỳ chăm sóc thì bà con có thể bổ sung thêm bón thêm cái à, NVK thì à, chúng ta bón từ một lạng rưỡi cho đến hai lạng kết hợp với uh, 2 đến hai lạng rưỡi phân bón Sinic Tân Phát cho cây quất hay là còn gọi cây tắc thì giúp cho cây là sinh trưởng phát triển tốt và cho cây khỏe tỷ lệ hoa ra nhiều và tỷ lệ độ quả cao và cho tỷ lệ sai hoa à, gấp từ gấp rưỡi cho thể cho đến có thể gấp 3 lần à, so với dùng phân bón thông thường đặc đấy, biệt là à, à khi mà dùng phân Sinic Tân Phát à, kết hợp với à, phân LVK thì à, cái quất này quả nó sẽ sai nhưng mà to đồng đều nó to đồng đều à, và được thu trước vụ khoảng độ à, 10 à, cho đến 15 ngày đấy so với bà con và ừ, nó sẽ kéo dài lứa tức là nó cho ta thu hoạch là nhiều lứa trong một vụ nhưng mà kể cả những cái lứa vét lứa kể cả những cái cái đợt cuối vụ thì nó vẫn cho quả to đồng đều mã vẫn đẹp bóng quả và uh, cái quất này thì nó mọng nước tiếp tục làm bên kia đấy nó mọng nước hơn uh, cái vỏ nó mỏng hơn uh, ruột nó vàng hơn ăn nó thơm uh, khi mà uống nước thì nó giòn nước nó thơm hơn và cái vỏ của nó là giòn hơn khi mà mình cắt thì mình thấy nó rất là giòn đấy và nó nhiều nước mọng nước hơn thơm chất lượng quất nó sẽ ngon hơn à, so với dùng cái phân bón thông thường đấy à, thưa ông là um, khi mà dùng cái phân silic à, tân phát này thì ông thấy cái tỷ lệ sâu bệnh ở đây như nào nó có giảm không? Vâng, cũng như người ấy, khi vâng. À, người ta đã có một cái sức khỏe tốt ấy thì nó đề kháng sức đề kháng của con người ta rất là, là tốt như cây như vậy thế là nó đã cây đã tốt lá đã xanh thì nó ít sâu bệnh sâu vẽ bùa chứ loại kia nó không có gần như vâng. không có vâng. thứ hai là tất cả các cái loại sâu bệnh nó, nó đỡ hơn nhiều so với những mà tôi chưa bón cái phân bón sinic này vâng tiếp tục làm cây bên kia vâng. lá cụ thể là trên vườn này thì ông đã giảm được à, mấy kỳ thuốc bảo vệ thực vật ạ nếu như mà so với à, cái lúc trước kia đấy thì một là cái sâu vẽ bùa thì đã giảm đi này vâng. hai đấy là cái à, sâu mà đục quả ấy thì nó đã giảm đi rất là nhiều ừ. vâng. Thế so mới được mức độ là giảm cái thuốc thực vật thì 1 phần ba đấy vâng ừ. là một phần ba và đến à, tại thời điểm này thì mình đánh giá là cái lá của nó thế nào lá của cây quất ở đây vâng cái lá của nó thì so với cái lúc mà nó chưa bón thì lá nó dày này à. xanh vâng, đâu ông ờ, lên đây ta cùng nhận xét về cái lá tí á xong tí bón xong lá nó, nó cành nó, cứng cành hơn so với cái mức mà tôi chưa bón này đây. Ừ. cái lá này các bạn này lá nó dày này lá nó dày dày xanh và cành nó cứng đấy đây cái lá bánh tẻ của nó cũng rất là đẹp này à, bánh tẻ nó bóng này bóng như tráng mỡ luôn đấy đến lá của nó này lá nó rất đẹp ừ. như vậy là chúng tôi đã hướng dẫn bà con xong về cái quy trình bón phân silic bổ sung à, cho cây quất hay còn gọi cây tắc à, và à, theo chân chủ vườn chúng ta tiếp tục à, vào thăm à, cái vườn à, bên cạnh cũng là vườn quất của nhà ông Bùi Văn Ba à, vâng à, thưa ông Bùi Văn khi mà mình dùng cái phân silic ờ, cho cây quất thì ông cũng đã cho một cái nhận xét là thấy được cái hiệu quả trên cây quất rồi vậy thì um, để khuyến cáo những người trồng quất thì ông ờ, nói một câu như nào theo quan điểm của tôi tôi thì có đến đâu tôi nói như thế bởi vì vâng. tôi là người chất phát nông thôn vâng. thì đây thực tế là vườn nhà tôi đây và các anh các chị cũng đại diện cho công ty đến thăm Dạ, tôi xin trước hết xin cảm ơn các anh các chị đến à, tham quan cái vườn chuyển đổi của tôi vâng. tôi thấy cái hiệu quả của cái phân bón Sinic à, phân Phát của Bắc Giang này thì cái hiệu quả ở đây thực tế nó rất là tốt vâng. tất cả những cái gì đã nói là tôi đã nói trên cây hết rồi vâng. thế cho nên là tại sao nói trên cây bởi vì cái gì cũng thế chăm nghe không bằng mà thấy vâng. nhìn đến những cái cây chắc chắn là mọi người sẽ nhận xét được những cái là dùng cái chất lượng nó như thế nào vâng vâng tôi xin cảm ơn ạ vâng lá dày cây khỏe Đấy, quả sai chi vâng, chít đây này quả sai chi chít và các tầng lớp các thế hệ quả đây thi nhau ừ, ừ. thi nhau coi như là là, là, là ờ, sinh trưởng phát triển rất là đẹp như này. Đấy. Ông có thể cho bà vâng. con ờ, biết cái điện thoại số điện thoại của ông để có thể là chia sẻ với các bà con về cách chăm sóc uh, quất uh, đối với người trồng quất được không? Dạ vâng, có đây thì tôi cũng chỉ là một thành viên nông dân trong cái uh, nông dân Việt Nam nên tôi cũng xin uh, báo cáo với tất cả bà con trong uh, và những người có sử dụng ờ, đã sử dụng phân bón Sinic và có những cái là cần nên có những cái liên hệ thì tôi xin có số điện thoại là 098 290 3197 Vâng Vâng xin à, cảm ơn mọi người Vâng à, ờ, các bạn ờ, những bạn nào muốn mua quất hay còn gọi mua tắc để làm nước giải khát hoặc mua buôn với số lượng lớn thì hãy liên hệ với số điện thoại của ông Bùi Văn Ba với số điện thoại trên À, để ờ, được ờ, sử dụng ờ, vâng. cái quất mà dùng cái xinic vâng. nó rất là ngon rất là ngon mã rất đẹp chất lượng cao quả chi chít cây như này thế này thì vâng, sau này cây là nhiều lắm là 16 à, tháng 3 rồi à, cái loạt này thì nếu mà theo như mà tôi mà nhận định thì cái loạt này là năm nay thì là hai tháng nhuận thì chắc chắn là cỡ khoảng độ trung tuần tháng 5 sẽ được thu đấy ạ. vâng. Vâng, tháng 5. Tháng 5 ừ. dương. dương. Tháng 5 âm lịch đấy. Tháng 5 âm lịch đúng không? Vâng, vâng. Trung tuần tháng 5 âm lịch sẽ được thu cái cái loạt quất này. Vâng, nếu mà Bây giờ nó sai chi chi. Có thể là sớm hơn tí. Đấy. Dạ. Nếu như mà mình dạ. phun Đấy. cái phân silic vào thì có khi vâng. là, là, là đầu tháng Đây là tôi phun hai lần rồi chắc chắn là dạ. nó sẽ còn phun nữa. À đây à. Vâng, anh mới vâng. phun hai lần thì chỉ ấy không. Còn muốn hỗ trợ nó nữa thì trong lúc giai đoạn à, dưỡng quả này thì mình lại phun thêm. Vâng. Phun thêm cho nó độ à, một hai lần nữa. Đây, quả hai lần nữa. Vâng. Nhá. Vâng. Đây thì rất đẹp. Đây. Đây các bạn này.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 một lần nữa thì à, chúng ta cùng chào khán giả xin cảm ơn các Đó dạ bạn đã vâng, dành xin thời chào, gian quan hẹn tâm. gặp lại. Xin hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo.